Ok, hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang đến với channel LCS Trail Gaming Hôm nay chúng ta tiếp tục uh, con game Metro 2033 à, Như tập trước thì uh, chúng ta đang ở trên đỉnh ngọn tháp và um, gặp ảo giác uh, thấy được thằng uh, người ngoài hành tinh Và nó đuổi mình Tại ở trong cái cái cái cái cái, cái ảo ảo cảnh đấy thì mình đang tập trước là đang bị kẹt đi vào một cái um, khu mà có, có quả trụ hình vuông rồi cứ bị chạy uh, quanh quanh quanh quanh đấy Ờ, có lẽ là chắc là đấy là do bấc thôi. Rồi, tiếp tục chơi tụi đoạn đấy nhé. We were close to Ostankino Tower now. In the đây rồi. Đây đây đây, chúng ta đang bị kẹt ở đoạn này. tập hôm trước thì mình có lao đầu vào nó thì thì thì, thì, thì, thì mình bị thua Ô đây đường kịch à Chạy đường bên này Không biết chạy đường nào cho đúng Cái này kiểu dạng như ở trong mê cung vậy Đây này Hôm trước mình mình bị kẹt ở, ở chỗ này luôn Đấy Đi vào đây là là, là là là nó khóa luôn này Không có đường ra À À Đi theo chiều này Thì sẽ bị khóa Ok Ok Đi theo chiều ngược lại Thì nó sẽ mở ra Oh my god Thế mà hôm trước mình tưởng là bug ạ à. Mình cứ đi chạy ngược chiều đồng hồ Ách Lại gặp nó rồi lại chạy thôi Stop him À đủ Đây rồi, đây rồi, đây rồi Đồng đội đây rồi uh. Hợp lý này, hợp lý, hợp lý này Đi đúng đường rồi này Bị ngã rồi, dậy đi Ơ à. Ui Ui, ui, rơi xuống đâu đấy Ui, lại đến một địa điểm mới rồi Em yêu ảo lòi luôn Làm sao để qua bên kia nhỉ Nhảy qua à? Kịch đường rồi Bắt buộc phải nhảy qua thôi Yahoo Ui ui ui Phải vào một cái hang động rồi Đầu hàng đi Ê à, nó đuổi theo đi rồi Chạy rồi, bố mày chạy à, đủ có hai đường chạy đường nào ấy bên trái gần tim đéo phải thôi đi thẳng mới đúng tay phải gần trim đấy hợp lý đấy đúng đường đúng đường hợp lý luôn ui rồi có mấy đoạn đứt đoạn này cua game giả lập bắc cua hay à đây đây đây bên bên bên trái cần stream đây rồi cậu không được phép không được phép cái gì con người là bá chủ đây rồi đúng đường đúng đường rồi đấy ok ờ à ôi đồng đội thôi đồng đội đến cứu thôi đưa cho mình khẩu súng Nếu là kẻ thù cậu phải giết nó Ok Có đồ chơi rồi À Solo squad luôn Một hit Hai hit Ba hit 4 hit Gục rồi, gục rồi, gục rồi Ngon, ngon, ngon, ngon Ô Nó gục xong mình cũng gục luôn Kiểu như là do shell vậy nhỉ Kiểu như chính bản thân của mình vậy Kia là tâm ma à? Tên lửa được phóng rồi uh, e để bỏ qua thôi à, xem đoạn này nào nhưng mà cái um, cái game này kiểu game cũ ấy cho nên là cái hoạt cảnh ờ, bên ngoài dựng nó nó cứ bị lắc lác kiểu gì á kiểu fps nó hơi thấp đây rồi phóng ba quả tên lửa rồi phóng vào căn cứ của bọn ừ, yêu quái ngon luôn Cái trạm uh, exhibition của mình ở ngay dưới đất Ngay dưới lòng đất Chỗ vừa bắn hay sao ấy Ui, ở tham này nhìn Tham này thì chính ra tham này cao vãi đái nhở Nhìn một phát cả thành phố mà, mà nhìn kiểu xa vãi đái ấy Nhìn xuống dưới nhà, những mấy tòa nhà về xíu mà Protecting my home, the metro. We had won. But to this day, I wonder. Tôi đã chiến thắng những người tôi định nhớ. Đám hắc thể có bề mặt trái đất. Phải chăng thứ gì đó đồng thời mất đi? Sao thằng này lại có kiểu như ký ức hay trong tiềm thức cả à, Của bọn hắc thể à? Thế nào vừa đấy lại chiến đấu với thằng hắc thể ấy nhỉ? mà mình bắn bắn gục nó rồi uh, mình cũng ấy luôn mà mình cũng bị gục luôn mà ô thế là hết rồi ây à nhưng mà tập trước mình không cố chơi nốt đoạn này xong đoạn này là là ok này là hết rồi đấy Ôi, vậy là hết rồi. Tập 12 của chúng ta sẽ dừng lại ở đây thôi. Và còn những phần tiếp theo thì trong tương lai chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Còn bây giờ thì anh em thấy series game này hay thì nhớ để lại cho mình một like và một subscribe kênh. Nhớ nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video mới. Tình hình là phần Metro 2033 này ở đây hết rồi Bye bye anh em nhé Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo